là thời gian mở cửa thì nói chung là không có lễ tết chủ nhật khi khô vậy bạn nói chung là bbt ngày nào còn sự điều hành của tôi là tôi quan điểm của tôi rất là rất rất, rất là thực dụng đúng không còn nghèo thấy mẹ nghĩ để làm gì một cái chùm vlog thực hành là hướng dẫn tập chi tiết trên máy đó dưới góc nhìn nghiêm túc và hài hước vừa nghiêm túc và vừa hài hước do anh nhiều nguyễn phụ trách ngon anh mà sao vậy sao vậy sao vậy sao vậy sao vậy hát sao vậy ba chào mừng các bạn đến với chương trình thông báo cực kỳ quan trọng của Duy Nguyễn Hôm nay là chiều Chủ nhật, Ủa, xin lỗi các bạn, chiều thứ bảy à, Mới họp với bên à, phòng sale với phòng marketing xong để trên tay có được tờ giấy thông tin rất là quan trọng Cho cái ngày sale cũng như cái giá pre-sale của THL Gym Center quận 9 Như các bạn đã biết, BBT chuẩn bị, chuẩn bị cho khai trương một trụ sở stream hoành tráng nhất khu đông Sài Gòn luôn Nhất khu đông luôn Mình dùng Duy Nguyễn dùng từ là nhất khu đông thôi Duy Nguyễn không thích dụng chữ mà chạy, chạy quảng cáo là ừ VIP nhất quận để rồi ngày mai chết Đó Vậy thì cái địa chỉ gym THL Gym Center của Duy Nguyễn là một tòa nhà sừng sững giữa trời Đúng không? Rực sáng về đêm Nằm tại địa chỉ số 10 Trương Văn Thành Phường Hiệp Phú quận 9 Đó à, Các bạn có thể tìm Google Maps đó nhưng mà Google Maps á, nó sẽ bị lỗi ở địa chỉ đường link số 10 nha các bạn bạn nhấn số 10 nó ra 10 sạc đó nên bạn tìm Google Maps thì bạn có thể tìm bằng BBT quận 9 hoặc là THOL Gym quận 9 đó tìm bằng những từ khóa đó bây giờ à, Duy sẽ chỉ các bạn đường đi luôn cho nó lẹ nó nằm ở ngay chỗ à, ngã tư Thủ Đức các bạn phải biết ngã tư Thủ Đức ngã tư Thủ Đức là ngã tư giữa đường quốc lộ 52 với đường Võ Văn Ngân và Lê Văn Việt đó cái chỗ đó lớn lắm thì bạn đi tới ngã tư thủ đức đó đó thì bạn quẹo vô đường lê văn việt nhớ nha quẹo vô đường lê văn việt chạy thẳng tới cái ngã tư đèn xanh này đó đầu tiên đó là cái ngã tư đình phong phú với lê văn việt với trương văn thành thì bạn quẹo tay trái bạn quẹo tay trái bạn vô trương văn thành là bạn thấy một tòa nhà sừng sững giữa trời số 10 to đùng cao những nằm ngang ngã ba luôn nằm ngang ngã ba luôn nha bạn đối diện với trường à, tiểu học hiệp phú nó tòa nhà cao lắm đó tới đó thấy à rồi nếu bạn không đi cái hướng đó bạn đi đường sông hành đường sông hành là đường cặp với đường quốc lộ 52 đó thì bạn tìm cái nút giao giữa đường sông hành với đường trương văn thành đó bạn quẹo tay tùy bạn đi hướng nào thí dụ bạn đi à, hướng uh, khu công nghệ cao xuống á thì đầu quẹo tay trái vô trương văn thành còn mà đi hướng từ quận 1 qua đó thì bạn quẹo tay phải vô Trương Văn Thành bạn chạy hồi đó bạn nhìn nó bạn nhìn trên không trung á bạn thấy chữ Di Nguyễn Tower đó là đó là là, là BBT quận 9 đó còn thôi bạn chạy hồi đó cũng tới đường số 10 à tại vì cái đường Trương Văn Thành nó hai đầu một đầu nó cắt đường Lê Văn Việt một đầu nó cắt đường sông Hành nha các bạn rồi cũng mới hợp xong với tụi nó cũng cãi lộn tụi nó đi theo một cái lối mòn theo truyền thống rất rác sale là sale gì và dạ, lấy thông tin khách hàng xong rồi về xào trẻ duy ghét cực kỳ kiểu đó nha tao nói tụi bay làm ăn thì tụi bay dẹp mẹ hết đi đúng không tại sao bbt phải làm cái trò mèo này tại sao bbt đường hoàng là trung tâm gym đó trung tâm gym của anh duy nguyễn mà tụi em bị xào trẻ cái kiểu mà không dám bóp đích giá không dám bóp đích giá không phòng gym tập nhiều không nói vô trong đó xào trẻ mà cái mạng xào trẻ làm cái mạng làm ăn bất lương nó gặp thằng khó đó thì nó chơi giá rẻ xin lỗi bạn giá rẻ nó gặp thằng ngu như hai này nè như hai con đang đang quay media nè nó chém giá mắt lên chơi kiểu đó không không không ưa mấy em dẹp búp ít giá ra khi mà các bạn đến bbt tập gym á thì các bạn khỏi đi về giá các bạn không thể nào đi về giá bạn nó đừng có bớt bớt bớt bạn đừng nó thôi bớt đi rẻ đi rồi khuyến mãi này nọ thôi thôi thôi thôi đừng điêu về giá cả hai bên luôn các bạn đừng điêu về giá bbt không điêu các bạn về giá ngược lại các bạn đừng điêu bbt về giá giống như siêu thị vậy đó bạn tới bạn cầm một cái món hàng bạn bóp nắng sờ mó chất lượng tốt trả tiền không trả giá đó là đó là nguyên tắc nha các bạn tại sao mà bbt nó là bbt không trả giá tại vì bbt không phải là người đi sale giá bbt không phải là người làm ăn lương lẹo đúng không vụ này gạ kia sực nọ để đem cái lợi nhuận về cho mình không có BBT kinh doanh dựa trên cái sự tự hào là một Zimmer chân chính đầu tư là khủng khiếp đầu tư khủng khiếp đó các bạn và hậu mãi giáo án giáo trình hướng dẫn tận răng này nọ kia các kiểu cái đó là cái thế mạnh của BBT bởi vậy á quý khách hàng và mấy em sale phải nhớ cái giá này nó được xây dựng trên ba yếu tố sau thứ nhất hạ tầng thứ hai thiết bị thứ ba dịch vụ vậy hạ tầng là gì hạ tầng bbt tự hào là một công ty xây nhà để làm phòng gym theo tiêu chuẩn siêu công nghiệp luôn nhà xịn nhà xịn sò chắc chắn khi các bạn xây một cái ngôi nhà cho gym á thì cái phòng gym nó nằm trong đầu của bạn này nó nằm ở trong đầu các bạn từ những cái việc gạch đầu tiên wow. chứ không phải bạn vô bạn a à, này này này bị lỗ covid hả mày trả mặt bằng hả ờ anh vô lụa lòng ghim luôn đó thì nội cái phòng vệ sinh cái khu locker khu tạ này tạ kia nó đã làm cho bạn cảm thấy nó không khoa học đó còn hạ tầng nhắc tới hạ tầng là nhà cửa là phòng ốc là sàn xiết đúng không là những cái gì nó cấu thành một cái tòa nhà nó kêu là hạ tầng dựa vào cái hạ tầng mà bbt xây dựng như vậy đó thì các bạn á, sẽ có được cái sự trải nghiệm nó chuyên biệt nó tôn trọng trải nghiệm của người dùng các bạn không phải là giờ tập gym ở cái thằng kia ê mày đá tạ dumbbell đúng giờ tao mày đền mày xong cái tự nhiên khu kia toàn tạ dumbbell không có thằng khứa kia nó cầm hai cái miếng tạ thẻ nó lại nó quơ nó ba gai lắm em tập tay á tập dai nó không tầm dumbbell tập nó cầm hai thả tập xong quăng nó luôn kia lượm thấy mẹ bbt không có đó nói sơ về cái hạ tầng về cái bố cách bố trí của bbt đầu tiên bạn vô bbt bạn không biết đó là phòng game luôn bạn tưởng nó là khách sạn năm sao lừng lửng sừng sững chở anh bồ đi vô tập kim anh bồ tưởng là mình gạ đi khách sạn nó thôi thôi thôi hắn vô đem về nhưng mà bạn cho anh bồ mình coi video của gì? em ơi bình tĩnh ngồi đó chớ đi đúng không đây là phòng gym không phải hotel à tôi cam kết với bạn như vậy cái khu lễ tân á nó sang trọng đó nó bóng bẩy nó lộng lẫy nó là cái nơi đập vô mắt bạn đầu tiên một cái dịch vụ nghiêm túc của những con người nghiêm túc súp xiết đồ này nó trang bị xong rồi bạn đi cái lối hành lang sẽ là một cái nơi để tập một cái lối hành lang bên hông đó là phòng yoga nó đâu giống phòng gym đâu phòng riêng bạn vô á là ụ tạ tiết lum la máy ụ ăn té lắm binh hết còn không kiến trúc của bt không phải vậy cái tầng 1 không có ghim gót gì cho nó chỉ có cùng lắm phòng yoga phía sau thôi không bằng đi, bạn đi lên thang bộ thang máy thang nào cũng được bạn sẽ bắt gặp đó bạn bắt gặp cái gì một cái tầng nó chuyên về ca về về về về về về, về máy Solarite chuyên luôn một một một room gì sao máy Solarite xong bạn đi thêm tầng nữa nó chuyên về cardio và một khu vệ sinh lộng lẫy và đẳng cấp rồi bạn đi lên tầng nữa là khu chuyên về beo và rắc Đum, dumbbell ủa xin lỗi bạn sorry ba beo và rắc Phân thực khu xong bạn lên trên tầng nữa là khu chuyên về beo. đó xong rồi tới khu VIP only VIP only là khách chuyên tập PT sẽ được vô khu đó còn khách thường không được vô khu đó bây giờ khi mà các bạn các bạn nữ bạn tập này bạn có bị phiền bởi mấy dây sờm trừ khi nó cố dê thôi mày yên tâm đi nó cố dê là cỡ như là bbt can thiệp nha đó nói qua để cho các bạn thấy về cái hạ tầng của brt nó là như vậy đó bên cạnh đó đó là máy lạnh kết hợp với quạt quạt chi để để lùa không khí đi cho nó đánh khắp phòng cho mình có cảm giác phục hồi tốt hơn còn máy lạnh là bắt buộc giờ game sài gòn không có lạnh bỏ tập nói máy lạnh là những cái trang thiết bị mà cấu thành cái hạ tầng của BBT á là đầu tư nó xịn sò nha các bạn wow. đầu tư nó xịn sò với phong cách của của của game chúa đó mà không cần phải quảng cáo thêm không nói dài nữa đi qua tới phần thiết bị đó thiết bị á thì duy chỉ nói một câu thôi chỗ nào á mà thiết bị nó chơi hơn duy nguyễn á là có khả năng thối tiền cho bạn hàng mỹ đế full răng mỹ đế top one nha wow. chứ không có chơi mỹ đế top top top top true top three mỹ đế top qua tất cả mọi thứ đều mỹ đế có những cái máy duy nhất thế giới có luôn khẳng định với các bạn luôn đó, cái dòng máy ct 800 đó. là kể như trên thế giới nó có nhưng cũng có một số máy nhưng mà nó không dám chơi cái bộ mà khủng như bộ của của duy chơi bình quận chính mà chơi cái bộ nhỏ hơn bạn hiểu không bộ nhỏ hơn còn cái bộ bình quận chính nó như là bộ lớn nhất kinh khủng nhất đó mà thằng thằng túp túp á nó cám ơn một khách hàng mà chịu chơi như duy á để chữ nó in, in riêng cái logo in lên cái máy luôn cái điều đó là không bao giờ có nha các bạn hàng mỹ đế chứ hàng tàu đâu cũng in logo bằng ảnh nha nhưng mà riêng cái máy đó là in logo lên logo bự trân trọng di quyển này vip này đó là nói về thiết bị và để có một cái thiết bị như vậy thì phải có cả một cái quy trình hướng dẫn sử dụng thiết bị chứ phải để các bạn vô bạn tập không biết tập bị đâm gan hư tay hư chân đồ què tay què cổ đồ xong rồi tập uh, máy mỹ đế đồ tập không biết tập nó không vô đồ không có bbt đầu tư con người máy móc và chất xám để cho ra các bạn một cái data bay một cái data bay hướng dẫn sử dụng máy hướng dẫn sử dụng máy nha là một cái data bay mấy trăm video cho nó đó đó và cái dự án thứ hai á là một cái một cái chùm vlog thực hành là hướng dẫn tập chi tiết trên máy đó dưới góc nhìn nghiêm túc và hài hước vừa nghiêm túc và vừa hài hước do anh nhiều nguyễn phụ trách còn anh mà <laughs> sao vậy sao vậy sao vậy sao vậy sao vậy à, sao vậy baby nhớ là có hai dự án nha cái dự án là hướng dẫn sử dụng máy với cái dự án thứ hai là hướng dẫn tập luyện vậy thì tất cả đều phi hết Đều free cho các bạn hết Thời buổi online đời 4.0 rồi lên, lên youtube kênh thời online search Free các bạn hết Nhưng mà trong dịch vụ của BT để cấu thành cái giá này nè Nó được free 2 ngày BT 2 ngày BT làm gì? Nó rất khác so với chỗ khác cái chỗ khác tôi nói thật cho các bạn hai ngày free bt của nó là nó vô nó ngồi nó chém gió tung qua mù cho các bạn đuôi luôn mà cảm thấy bt như thánh sống vậy đó không có nó không được để làm chi để bằng xuống tiền thuê nó chứ làm chi đúng không còn mấy thằng em của tôi mà làm theo kiểu đó tôi chết thì kinh doanh nó kiểu manh muốn mà bố láo giờ vừa đặt chết vừa thẳng chỉ thì hai ngày free bt đó làm gì đó là hai ngày đó nó chỉ cho bạn cái căn bản để bạn hội nhập được với thhl game center bạn hiểu không hội nhập tức là trong thl game center mẹ rồi máy xông hơi này mở sao ta Ê, cái locker này giờ chị, chị mở sao mày Ê, cái này cái này cái cái cái cái cái cái bồn tiểu này vô đáy được không? What? Tôi thấy nó thấy nó đẹp quá vậy. Đó. Thì đó là hai ngày bị ti đó nó giúp cho bạn làm quen hết tất cả những gì của hệ thống. Trong đó có máy móc. Trong đó có máy móc. Vậy máy móc là gì? Mấy chục cái máy đó. Đó cơi. Xong cái hỏi máy mấy chục máy nó dạy hai ngày rồi sao nhớ nổi trời. Rồi mốt không lẽ giờ tới ngày thứ ba thứ bốn quên nó hỏi nó đòi tiền. Xin lỗi không có. Duy Nguyễn nghĩ ra hết rồi hai ngày đó hai ngày thứ ba quên đúng không lên youtube coi cái dự án hướng dẫn sử dụng máy một video nó bạn chừng một phút à ví dụ bạn muốn ờ, hướng dẫn cái máy à, sử dụng cái máy gập bụng này nè lên coi gập bụng ừ, sệt vô gập a nữa rồi giờ đầu tiên tháo chốt này ra hả đầu tiên hạ bớt rồi xuống à gặp xuống vậy rồi biết rồi khỏi, muốn bt mày đúng không bt của thol không phải là cái thằng bào tiền mà bt là một người thầy giúp bạn đọc hiểu cuốn sách nó tôi làm ăn nó làm vậy đó nên cái giá trị của cái tờ giấy này nằm ở những cái chỗ đó dịch vụ gồm có gì đương nhiên dịch vụ thì cũng như bao phòng bao cái trung tâm gym năm sau khác thôi thì vô cũng chăm sóc khách hàng này nọ cũng giải đáp thắc mắc của khách hàng đồ cũng à, à, có những tiện ích tiện nghi zumba yoga đeo điếc gì mấy cái mấy cái râu ria cắm lợn đó rồi ờ, tắm nước nóng nước lạnh đồ rồi nước free khăn này nọ kia khăn không có ri nha ba đó. tại khăn ri bị mất hoài à rồi xong rồi ờ, máy sấy thì ờ, chung là khách sạn sao tôi làm tốt hơn vậy đi chỉ có một cái trong khách sạn nó có bao thôi tôi đây không có do thời lượng video ngắn duy không thể nào là một người sale để duy tư vấn các bạn được hết tất cả những thế mạnh của bvt nó có rất là nhiều cái mảng đó mà duy sẽ chia sẻ trong những video tiếp theo còn bây giờ đi vô phần giá lại là phần quan trọng nhất đúng không nãy các bạn ngồi này nói nhiều quá không biết giá nhiều đúng không giá thì cũng có gì mới đó các bạn thật sự giá cũng chả có gì mới giá các bạn biết từ lâu rồi bây giờ giá của BBT nó có hai loại giá bây giờ thứ nhất á cái giá bình thường là cái giá áp dụng mãi mãi luôn khi dụng năm nó lên lần hay là xuống lần nó tùy theo năm nha nhưng mà thường thường nó không lên thì không xuống thường thường nó là như vậy nha rồi à, còn cái à, cái cái giá của BBT á là nó cố định rồi bây giờ có cái giá khuyến mại cái giá khuyến mãi nó kêu là cái giá free sale free sale là sao tức là bạn đăng ký bạn tập trước bạn đăng ký trước trước xong rồi tới ngày khai trương bạn tập thì đó kêu là giá free sale thì để có được cái giá free sale này nó dễ ẹt rồi à. có thể đăng ký online và offline offline là chạy tới con em nó dẫn nó vòng vòng nó tư vấn xong rồi nó xuống ký hợp đồng cái đó là offline bình thường còn online á pha lên như nguyễn rồi khỏi còn kiếm tra hàng alo phát chuyển khoản luôn đó lẹ hai hình thức đều được nhận cái giá resale này hết bây giờ cái giá resale nè nó sẽ có những cái mốc thời gian sau để tính giá một tháng 3 tháng 6 tháng một năm 3 năm hai năm có dân chơi mà từ năm lên 3 năm luôn lên hai năm chị nha các bạn thì khi mà các bạn mua cái giá càng cao lộn mua cái thời gian tập nó gói nó càng dài vậy thì giá nó càng rẻ trên từng tháng nó công bằng thôi nó công bằng tại các bạn bỏ ra một cục tiền như vậy thì giá bạn phải rẻ cái này không có gì mà khó hiểu mà không có gì phải thương lượng cả nha rồi cái giá tập resale Duy sẽ đọc hai mức giá một mức giá resale và một mức giá bình thường resale là 800 ngàn một tháng 800 ngàn một tháng 800 ngàn một tháng 800 ngàn một tháng Giá bình thường là triệu đó Vậy thì 800 ngàn một tháng hả? Để bạn tập được full vàng máy Mỹ Bạn qua Mỹ bạn chưa có giá đâu Tôi nói tôi nói thẳng các bạn luôn các bạn đi qua mỹ mà các bạn muốn có giá này ba mấy đồng hả ba mấy đồng một tháng mà tập full vàng máy mỹ nằm mơ nằm mơ nằm mơ không có đâu nhất là cái vàng máy cùng túp súp siêu mắc bạn biết không những cái phòng game á mà có vàng máy cùng túp súp bên đó đó mà duy tham khảo á cái phòng á nó cũng bình thường thôi nó thua phòng thol chắc luôn á biết nhiêu không trăm ba mươi lăm đồng tháng wow trăm ba đồng tháng lẻ mua 3 tháng thì còn trăm mốt trăm hai gì đó là nhiêu rồi hai triệu mấy đó nhưng mà mình không có nói chuyện trời Âu trời A đây hết á mình chỉ so sánh cho các bạn thôi bạn nên nhớ gym tôi là gym cả một tòa nhà đó chủ đầu tư có sổ đỏ đàng hoàng không có dọn nhà trong đêm đúng không bạn quốc gói 10 năm cũng được nữa không sao hết mà để chạm được vào những cái máy đó, đó tôi khẳng định với bạn luôn ở Việt Nam không có phòng thứ hai tôi dám khẳng định nó đầu tư là phải tính toán chứ không phải đầu tư đầu tư ẩu nhưng mà có thằng chủ này nó máu máu liều các bạn thằng chủ này máu trâu thằng chủ này nó là gamer nó máu hiểu không chứ nó không phải người đầu tư nên khẳng định với các bạn luôn nên các bạn nói cái mức giá này các bạn còn nói mắc hay rẻ nữa thôi nhà không quan ninh nó thẳng tại vì khi mà mở dịch vụ ra các bạn kè, kè, kèn cửa từng giờ đầu bắt cắt này nọ kia phiền lắm anh ơi khách hàng nó không thơm nó nói nó thẳng luôn 800 ngàn tháng mà tôi không muốn các bạn đóng cái này tôi không muốn các bạn đóng cái này chút nào hết á tôi muốn các bạn đi vô gói dài hạn bạn đi học đại học có đóng từng tháng không nope. đúng không bạn lý luận tôi nghe coi bạn đi học có đóng từng tháng không đó, bạn đi học đại học có trăm triệu một tháng một năm học kỳ này nọ kia mấy chục đóng lần cục đó bây giờ bây giờ mình làm ăn với nhau mình phải có chiến lược tôi nói rồi chiến lược về sức khỏe chiến lược về trí tuệ chiến lược về trí tuệ là tôi phải đi học chiến lược về sức khỏe là tôi phải đi tập yes giờ bạn nói thôi chạy từng tháng chúc bạn nói thôi em sinh viên nghèo khổ được sinh viên chúc có bài khác nghèo khổ có bài khác nha giờ bài này là nói về quan hệ dịch vụ giữa khách hàng với chủ đầu tư rồi tiếp theo gói này thơm hơn nè các bạn 3 tháng 3 tháng còn 1 triệu 950 ngàn Tính ra 650 ngàn tháng Đó là gói free sale 3 tháng 1950 3 tháng trên kia 2 triệu rưỡi ba tháng trên kia hai triệu rưỡi ủa là không phải chúng ta 700 700 700 nhân 3 là nhiêu mấy em Ủa 700 rưỡi chứ sao 700 được 800 lộn lộn lộn trên kia 800 lận Nói chung khoảng 2 triệu rưỡi 2 triệu tư gì đó mấy em Thằng này nó ghi số này chữ xấu quá không biết nhiêu nữa Đó khoảng đó 3 tháng bình thường là 2 triệu rưỡi 2 triệu tư Còn pre-sale là giá này Tiếp tục đi qua gói 6 tháng rẻ hơn Gói 6 tháng á là 3 triệu 3 tính ra 550 ngàn tháng đó còn 3 tháng bình thường của tổng 6 tháng bình thường đó là vậy là 4 triệu đó là 4 triệu tức là 700 ngàn tháng tức là cái resale á nó luôn rẻ hơn cái bình thường một chút một chút thôi một chút thôi chứ BBT không có đưa cái giá lên trời xong rồi đau xuống nữa không có làm ăn mấy trò mèo đó không thích mấy bạn bây giờ mình làm ăn nó phải gọi là nó nó nó nó phải đàng hoàng giống như cái con người của mình vậy nè đó mình lời nói một là một hai là hai uy tín đàng hoàng chất lượng mình cung cấp cho khách hàng dịch vụ này nọ kia phòng ốc sạch sẽ thơm tho đồ ừ. chứ không có phải mà cái màn chém gió về giá nên giá là cái bbt thông báo thôi rồi mình tiếp tục 12 tháng rẻ nè 12 tháng còn 6 triệu gói sao 12 tháng còn 6 triệu gói sao các bạn nghe like thì các bạn đã biết lâu rồi đó còn bình thường 12 tháng á là 7 triệu 2 Bình thường 12 tháng là 7 triệu 2 Rồi tới cái gói rẻ nhất Gói cuối cùng 36 tháng 16 triệu 200 ngàn đồng Tính ra 450 ngàn một tháng Quá rẻ Quá rẻ khi bạn được sở hữu trong một cái một cái game center như vậy Còn các bạn đi tập ở chỗ khác nội tiền xe không Cứ một chiếc xe máy 3 ngàn nhân lên tháng 90 Chưa kể tiền này tiền kia nữa ha Đó Bạn vô BBT mà không có tốn tiền gì Chỉ tiền này tiền shop thôi à BBT có ba cái bào tiền bạn một là phí membership hai là phí BT và ba là phí sub nhưng mà tôi khuyên các bạn á membership với sub thì nó quan trọng hơn còn BT là đại gia đó, mình sẽ đi qua câu chuyện đại gia sau rồi giá của 36 tháng bình thường á là 18 triệu với mức giá 500 ngàn một tháng đó là giá membership rồi tất cả những cái giá này thì đều, nó đều được tặng hết nó đều được tặng hai buổi PT đó còn khi mà các bạn mua cái gói càng lâu á, thì giá càng rẻ cái đó là công bằng cho tất cả mọi người rồi còn khách hàng trong BBT thì nó sẽ được quyền lợi gần như là như nhau đó, gần như là như nhau anh em cùng nhau tham gia tập luyện tôn trọng nhau chia sẻ nhau học tập nhau để tạo thành một cái môi trường tập gym chuẩn mực đẳng cấp như là tên thương hiệu THOL Gym Center vậy thì mấy em sẽ hỏi ủa anh gì bắt anh đóng dài hạn quá em nghèo quá làm sao được cái này là tình cảm cá nhân nha tình cảm cá nhân nhưng mà anh bị lợi dụng nhiều rồi mấy em anh bị lợi dụng rất là nhiều tình cảm cá nhân này rồi thì các bạn sẽ muốn cái mức giá rẻ nhất đúng chưa thì các bạn phải thỏa mãn hai yếu tố tôi sẽ cho bạn trả góp đó là fan của tôi nha các bạn là fan của tôi các bạn luôn theo idol đúng không bk trên khắp chiến trường để các bạn có được cái quy hiệu top fan các bạn top fan trên những cái trang của BBT thì các bạn sẽ được trả góp không có thôi khỏi bài đừng nói em nghèo em khổ em này nọ kia em muốn trả góp này nọ kia mà em là top fan không được thì top fan trên trang nào thol stream trang tích xanh top fan trên trang đam trẩu hai trang đam trẩu chưa tích xanh thì bạn chỉ cần top fan cho được hai trang đó bạn có quy hiệu top fan phần cứng á đó thì bạn sẽ được à, điền như một cái phiếu yêu cầu là phiếu yêu cầu trả góp tức là tháng thì bạn trả bốn trăm rưỡi thôi trong trong thời gian resale nha còn trong thời gian bình thường là tháng trả 500 đó thì bạn rồi sau đó bạn vô một tập bình thường với điều kiện ngoan ngoan là gì không có phá đồ đã fan tôi mà vô phá đồ nó tôi đập luôn cái đó nói trước ví dụ như là trong quá trình làm ăn thì nhịn khách hàng này nó bấm bụng qua ngày thì còn được chứ còn mấy em là fan của anh mà mấy em thấm nhận tư tưởng gym phục vụ cuộc sống phe đẹp thành công đẳng cấp mà mấy em mấy em vô mấy em phá đồ thì không chịu nổi đâu mấy em nên nói thẳng mấy em phải đạt được hai điều kiện một là top fan hai là ngoan đúng không còn thêm cái nữa nếu mà trên bước đường đời idol mà có lỡ bị nào cà khịa đó thì mấy em cũng phải vô lăng xả này nọ tại hướng phong trào đồ để cho nó biết là dân mình không phải dễ đụng đúng không mấy em mình hiền thôi nhưng mà đừng để tao đụng mình đó cái đó là những cái điều mà dương Nguyễn xin trân trọng thông báo đến các bạn về cái mức giá còn tất nhiên á, thì thì không thể nào nói hết được tại vì nó quá nhiều bạn hiểu không nó quá nhiều bạn nói vậy bạn đừng có bao giờ hỏi tôi những câu nha tôi lóc liền luôn á ủa anh Duy ơi phòng anh có sông hơi không ủa anh Duy ơi em cái gì vậy à, à, anh Duy phòng anh có sông hơi không anh Duy ơi phòng anh có máy lạnh không rồi à, xong rồi gì nữa ta à, rồi đại loại là mấy con vậy đó đại loại là mấy con vậy đó là bạn sẽ chết liền đó nha tao nói có được vài triệu đô để đầu tư cái phòng gym mà bây giờ nó hỏi có sông hơi không đam sao cho ngầu 3 triệu tiếp tục là thời gian mở cửa thì nói chung là không có lễ tết chủ nhật khi khô như vậy nói chung là bbt ngày nào còn sự điều hành của tôi là tôi quan điểm của tôi rất là rất rất, rất là thực dụng đúng không còn nghèo thấy mẹ nghĩ để làm gì không nghĩ đó tết gì hết mở cửa suốt gì đó vô tập bào tiền nó mở cửa thời gian mở cửa tối chắc chắn là 10 giờ đóng cửa rồi còn sáng á sáng á thì không dám hứa mức 6 hay mức 7 nó dự định là mức 7 nhưng mà nếu mà anh em nó thức dậy sớm nổi á nó làm á thì mình chơi luôn mức 6 cái này là là là hứa hẹn vậy thì ờ, các bạn sẽ còn hỏi cuối vậy ủa em đóng tiền cho anh là chừng nào đi sale chừng nào đóng chừng chừng chừng, chừng nào em nhận được resale chừng nào em đi tập được thì dự định cái ngày tập luyện khai trương á sẽ là 20 tháng 10 đúng không nhưng mà các bạn đó là duy sẽ cố gắng bằng lời hứa bằng danh dự của duy duy hứa các bạn ừ, khoảng ngày 20 tháng 10 nhưng mà nếu mà có trễ từng tuần hay gì đó thì tôi sẽ thông báo trước mà các bạn cũng lượng tình tha thứ tại vì nói chung là muốn chạy hết công suất nhưng mà cái dàn máy mỹ đế nó nhiều quá nó ráp rồi nó phải test này nọ an toàn QA các kiểu nữa tại vì nhà sản xuất nó yêu cầu mà nhà sản xuất yêu cầu là bây giờ đúng ông ráp máy tàu á thì ông ông ông tập chết mẹ cãi ông chứ tôi máy mỹ máy mỹ đế của tôi mà ông tập chấn thương tôi mất uy tín này nọ đó mình phải quay video mình test rồi mình gửi qua hãng nó approve phát mình mới cho vận hành được đó còn nhiều cái cái đó nên mình cũng sẽ cố gắng ngày hôm nay là ngày 3 mình chạy 17 ngày nữa để cho các bạn tập nhưng mà cái ngày nhận tiền là thứ hai tuần sau là khoảng ngày năm đó ngày 5 nhận tiền trong vòng 15 ngày là free sale khi mà khai trương rồi thì không còn free sale nữa đó các bạn nắm chưa rồi à, các bạn fan của duy á thì à, ngày khai trương như đó luôn ngày ngày khai trương duy không nhận quà chỉ nhận gói tập thôi còn không mà các bạn à, ví dụ bạn nào bên úc bên mỹ gì đó cứ chuyển khoản vô tài khoản bay bao của duy á ừ ủng hộ duy nguyễn gói 3 năm đồ thấy không thôi kệ em ở xa theo idol cũng lâu rồi ủng hộ anh gói 3 năm khi nào em